Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bell Studio. Mình là Trường. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái microphone condenser đến từ hãng AKG. Có tên là C1000S. Mình vừa unbox cái microphone thì trong hộp thì nó sẽ đi kèm những phụ kiện như thế này thì nó ờ, sẽ gồm ờ, tặng kèm một cái bao da để ờ, bảo quản cái microphone cho mình à, tiếp theo là một cái microphone ha và một cái màn lọc và tiếp theo là nó sẽ đi kèm theo hai cái à, cổng chuyển búp hướng cho mình là một cái là Hyper Cardios và một cái là bút tần số từ 5 kg cho tới 6 kg à, và cái à, shock mount để giữ micro cắn vào à, chân kẹp mic ha và đây là nhân vật chính của chúng ta AKG C1000S thì ở đây mình sẽ giới thiệu tổng thể về cái microphone này thì trước mắt tiên thì ờ, mình cầm cái microphone này thì rất là nhẹ khá là nhẹ ha thì ở phía trên mặt này nó sẽ là màng lọc tản nhiệt để bảo vệ microphone ờ, xung quanh thì nó sẽ là kim loại ha rồi thì ờ, ở trên cái microphone này nó sẽ có một cái nút on off để tắt mở cái microphone và bây giờ mình sẽ đi sâu vào chi tiết cái microphone này ha phía bên trong đây ở đây là một cái à, đầu thu à, và cái microphone này là nó sẽ ở dưới đít của nó nó sẽ có cổng à, Canon để cấp nguồn Phantom cho nó ha sử dụng cổng chuẩn à, XLA và trên này nếu như trường hợp mình không có Phantom mình không có nguồn 48V thì mình sẽ cấp pin AA cho nó để nó cấp nguồn ảo Phantom cho mình luôn à, rất là tiện lợi cho anh em đi đâu đó ví dụ như có sử dụng những cái thiết bị mà không có Phantom thì mình vẫn sử dụng được với cái microphone à, và bên cạnh đó thì nó sẽ có những nút gạt ở trên này thì nút gạt đầu tiên nó sẽ bên tay trái của mình nó sẽ là low cut khi mà gạt nó sẽ cắt cái tần số từ 80 hertz trở đi rồi cắt hết ha còn ờ, ví dụ như anh em không muốn cắt thì gạt vào thẳng nó có flat ở đây và bên này thì nó sẽ có trừ 10 decibel là giảm bằng 10, 10 ờ, trừ 10 decibel mình có thể uh, sử dụng vào mục đích là ví dụ như tiếng uh, những tiếng nào nó ầm um, nó to quá thì mình có thể giảm thiểu đi âm lượng ha ở đây rồi Ngoài ra thì nó sẽ uh, trong cái microphone nó sẽ có hai cái uh, đầu chụp này. Đầu chụp này nó sẽ là đầu chụp uh, BBC 1000. Thì cái này để thay đổi cái bóp hướng của cái microphone này thì hiện tại nếu như mà mình chưa chụp cái đầu chụp này thì nó sẽ là đang là bóp hướng cardios. Còn khi mà mình thay công chuyển này thì lúc này cái microphone của mình nó sẽ chuyển thành hypercardios. Đó. Ok, mình có thể sử dụng uh, tùy theo mục đích ha và cái cuối cùng cái này thì nó sẽ là cổng BB ờ, 1000 thì ở đây khi mà anh em muốn ờ, bút giải tầng 5 kg cho tới 6 kg thì mình sẽ gắn cái đầu chụp này vào ha Ok rồi thì có thể sử dụng cho ví dụ như là piano của dãy cao thì mình muốn thu chi tiết hơn uh, rất là tốt hoặc là guitar ha Ok thì bây giờ sẽ tới phần uh, test microphone để anh em ờ, nghe chất lượng ờ, cái microphone này nó như thế nào ha Bây giờ mình sẽ test cái microphone C1000S à, ờ, Trước tiên thì mình đã có cái setup một số cái laptop nè ở Có phần mềm Tiếp theo là cái mixer IG03 Và một cái microphone để thu tín hiệu đàn Thì bây giờ sẽ cho các anh em nghe cái tín hiệu đàn mọc ha Ok ok bây giờ tới sẽ tới là phần à, <clears throat> guitar và sẽ có reverb uh, delay Ok, bây giờ mình sẽ test vocal và guitar ha Lần đầu ta gặp nhau Trong nắng chiều bay bay Ngập ngừng bây giờ mình sẽ test cái guitar này với lại arm và thu tín hiệu lại ha Trong quá trình mình đã test cái à, microphone này thì các bạn cũng đã nghe cái chất âm và cái à, thu của nó rất là uh, chi tiết ha từ khoảng 50Hz ờ, cho tới 20 kHz đó. thì có thể thu cho sử dụng cho nhạc cụ nè thu qua đàn qua am rồi uh, vocal dành cho vocal thì cái microphone này nó sẽ đáp ứng được trong cái môi trường như là studio Ờ, và môi trường sân khấu rất là tốt thì nếu như các bạn muốn sở hữu cái microphone này hãy liên hệ đến Bell Studio số điện thoại 0926 46 45 49 và trang web bellstudio.vn Và nếu bạn có ý kiến gì về bộ sản phẩm này thì hãy comment xuống dưới cho tụi mình biết nha và nhớ like và subscribe ủng hộ tụi mình xin cảm ơn